Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 7 năm 2020 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần giảm nhẹ của chỉ số VN Index Việt Nam. Thanh khoản của chúng ta tụt huyết áp rất sâu. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy thanh khoản đang ngày một đi xuống rất là nhanh chóng. điều này chứng tỏ dòng tiền thông minh đang tạm rút né ra ngoài. Đấy. Mặc dù phiên cuối tuần của chúng ta là một phiên phục hồi nó mở ra cái tín hiệu le lói cho nhịp phục hồi đầu tuần sau tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy thanh khoản giảm rất sâu từ những phiên giao dịch 7 8 nghìn tỷ bây giờ chúng ta giảm xuống cả phiên là 3.500 tỷ đặc biệt là nhóm VNI 30 trước đó thường xuyên giao dịch ở mức 4-5 ngàn tỷ bây giờ chuyển về giao dịch có hơn 1 ngàn tỷ thôi điều này chứng tỏ dòng tiền lớn đã đứng ra ngoài rồi thị trường hiện nay đang không có xu hướng xu hướng đang bất định đó. Phiên cuối tuần thì đa số cổ phiếu tăng, chúng ta có 18 cổ phiếu tăng trong nhóm vn 30, 5 cổ phiếu đi ngang và có 7 cổ phiếu giảm thôi. Toàn thị trường thì cân bằng hơn một chút là 197 cổ phiếu tăng, 68 cổ phiếu đi ngang và 167 cổ phiếu giảm. Tiêu chung lại trong tuần của chúng ta thì đây là một tuần đi ngang, thị trường giảm giá nhẹ, không đáng kể. Tuy nhiên, như trước đó tôi đã phân tích, khi thị trường tạo ra cặp nến đảo chiều này, có thể nói là đỉnh của thị trường đã tạo xong Đấy, bây giờ dù thị trường phục hồi cũng chỉ là phục hồi để trên đường xuống thôi. Rất khó để thị trường có thể lặp lại kỳ tích. Chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Hầu hết thời gian tuy thị trường phục hồi nhưng giá của chúng ta vẫn đứng dưới MA200. Nó đang thể hiện cái xu hướng dài hạn là xu hướng chen đi xuống của thị trường chứ không phải xu hướng tăng giá nữa. Nên chúng ta hết sức cẩn thận. Đấy, tôi đã khuyến nghị quý vị bán từ mấy tuần trước rồi. Mua thì chưa hề có khuyến nghị mua nhé. Chỉ có những mã mà chúng ta có thể chờ đợi nó tăng giá để chúng ta bán được cao hơn thôi Tiệu chung lại trong tuần thì từ 2 ba tuần trước tôi vẫn nhận định là thị trường ở trạng thái xấu. Tháng 7 khi kết quả báo cáo kinh doanh quý 2 lộ diện thì cũng là lúc thị trường uh, hết cái đà phục hồi. Vì chúng ta biết ấy, đa phần là các ờ, quý 2 là các doanh nghiệp bắt đầu bị ảnh hưởng nhưng từ quý 3 giờ đi còn ảnh hưởng mạnh hơn đó. Mặc dù nền kinh tế của chúng ta chỉ đóng cửa có giãn cách xã hội có 3 tuần. Đấy, nhưng chúng ta đã GDP chúng ta chỉ tăng trưởng 0,36% còn thế giới thì đương nhiên là rất là tồi tệ rồi à, mọi thứ có lẽ nó chưa phản ánh vào giá do thị trường chứng khoán à, đang tách rời à, nền kinh tế thực thôi nhưng có lẽ cái quá trình đó nó sẽ không diễn biến quá lâu trở lại với thách thức lớn nhất đối với thị trường chứng khoán hiện nay vẫn là sự bùng nổ lan nhanh của dịch bệnh Covid-19 chúng ta biết đấy đời mỗi ngày đến thời điểm này 23 giờ là 180.000 ca nhiễm bệnh một ngày toàn thế giới, hơn 4.000 ca tử vong. Ờ, hiện nay thế giới thì đang có là hơn 11 triệu ờ, ca nhiễm bệnh và 530.000 ca tử vong. Đặc biệt là tại nước dẫn đầu về số người tử vong và số ca nhiễm bệnh Mỹ, Hoa Kỳ thì chúng ta biết rồi là trong đợt bùng nổ Covid tháng 3 thì Mỹ chỉ rơi vào khoảng hơn 30.000 ca nhiễm bệnh nhưng trong một tuần trở lại đây ngày nào Mỹ cũng trên 50.000 ca nhiễm bệnh. Điều này cho thấy hiện nay số ca nhiễm bệnh tỷ lệ lây lan nó đang bùng nổ rất là nhanh, tăng rất là mạnh. Và nếu với cứ đà tăng tốc thế này thì có lẽ đến cuối tháng 7 thì một ngày Mỹ phải nhiễm bệnh tầm 100.000 ca. Đó. Thì trong đó một tháng là cứ tăng độ 3 đến 5 triệu người thì nó sẽ rất là khủng khiếp đấy, không hề đơn giản. Bây giờ Mỹ mất 3 tháng để đạt cột mốc 3 triệu ca nhiễm bệnh nhưng có lẽ Mỹ chỉ cần một tháng nữa đến cuối tháng 7 có thể là đạt mốc 6 triệu ca nhiễm bệnh rồi hiện nay thì đặc biệt nước Mỹ lại có một đặc điểm là người dân thì không xem trọng dịch Covid-19 họ coi là không nguy hiểm còn chính phủ thì không có cái khuyến nghị đúng mực Đấy, mà luôn luôn đặc biệt là tổng thống Donald Trump chỉ hướng đến cái mục đích bầu cử của mình luôn thúc giục các bang là mở cửa nền kinh tế và luôn luôn là cổ suý cho cái phong trào gọi là uh, dân túy nghĩa là xem cái dịch bệnh Covid-19 là rất là ờ, như cảm mùa thông thường thôi và không coi trọng sự tàn phá của nó, sức tàn phá của nó đối với nền kinh tế. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Uh, hệ lụy của nó có lẽ sẽ phải trả giá rất đắt và nó sẽ phải trả giá bằng cái chu kỳ đi xuống của nền kinh tế rất là sâu chứ không đơn giản như vậy đâu. Có thể nói cái chuỗi ngày khó khăn của nền kinh tế bất thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn ở phía trước những cái phán đoán khó lường của dịch bệnh Covid chúng ta tuy khống chế rất tốt tuy nhiên chúng ta vẫn mở cửa giao thương với quốc tế và khi uh, dịch Covid mà lan tỏa lại uh, bùng nổ trong cái uh, giai đoạn 2 thì rõ ràng Việt Nam cũng khó tránh khỏi và hy vọng là chúng ta có thể khống chế được tốt hơn. Đó là về thông tin cơ bản tuần qua thì chúng ta biết rồi thông tin ờ, đầy bất ngờ đối với ờ, thị trường ờ, nền kinh tế Mỹ đó là kết quả công bố của bảng lương phi nông nghiệp Đấy, kết quả năm farm là Mỹ tạo được 4,8 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 11,1. Cái này là đầy bất ngờ. Số liệu của Mỹ trong một tháng trở lại đây nó cũng khá là ảo diệu. Trong khi nền kinh tế của họ vẫn đóng cửa thì các số liệu kinh tế liên tục công bố tốt tôi cũng không hiểu là do cách thức hay thống kê hay là cách tính của họ thì tôi không biết nhưng đại khái chúng ta chỉ biết là chủ, nước Việt Nam chúng ta là đóng cửa có 3 tuần hệ lụy nền kinh tế đã đi rất là khủng khiếp rồi rất nhiều ờ, doanh nghiệp phải chờ cứu trợ rất nhiều cửa hàng rất nhiều mặt bằng cho thuê đã đóng cửa và hiện nay treo biển cho thuê mà không tìm được người thuê đó GDP của chúng ta thì giảm từ mức 6% tụt về 0,36% thì có lẽ chúng ta đợi cuối tháng khi Mỹ công bố GDP chúng ta sẽ có cái nhìn nó tốt hơn về nền kinh tế số 1 thế giới nhưng tự chung lại thì bức tranh kinh tế toàn cầu bức tranh nền kinh tế thực sẽ rất là ảm đạm do vậy cái khó khăn cho đối với thị trường chứng khoán của chúng ta trong quý 3 là điều không tránh khỏi chúng ta lưu ý nhé khó khăn đấy chắc chắn sẽ rất khó khăn đấy không hề đơn giản đâu còn đối với ờ, chúng ta sẽ phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ trước khi đi sâu vào chỉ số chứng khoán Việt Nam thôi đây đối với thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta sẽ phân tích chỉ số Dow Jones thôi thị trường chứng khoán Mỹ thì thực ra tuy thị trường chứng khoán Mỹ tăng rất mạnh Đấy, nhưng mà nó chỉ vụt lên trên M200 được mấy phiên nhanh chóng trở lại quỹ đạo có thể nói là cái nhịp này có thể coi là nhịp phục hồi và sau nhịp phục hồi này thì rõ ràng thị trường Mỹ tiếp tục chen đi xuống thôi giá đã nằm mới MA200 cho thấy xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ là chen Thế thôi. À, xét trên ờ, chart tuần thì chúng ta nhìn rồi, 3 tuần liên tiếp tuy có những tuần hai tuần đóng cửa xanh, một tuần đóng cửa đỏ. Tuy nhiên cái áp lực bán rất là mạnh mé đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy, áp lực bán nó thể hiện bằng cái dâu trên của đồ thị tuần. Đặc biệt đến với chart tháng thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đấy, tháng trước tuy là tháng tăng điểm nhưng mà cái áp lực bán rất là mạnh cái dâu trên rất là mạnh nó cho thấy cái áp lực bán rất là mạnh và chúng ta nhớ nhé mỗi khi có áp lực mua hoặc áp lực bán mạnh tạo ra dâu trên dài sau đó thị trường chứng khoán Mỹ đều đảo ngược xu hướng rất là mạnh mẽ à, chúng ta có thể nhìn các lần diễn ra trong quá khứ tất cả luôn đều đảo chiều rất mạnh mẽ do vậy với cái áp lực bán mạnh như thế này của cái tháng trước đến tháng thì rõ ràng xu hướng đảo ngược rất nhiều khả năng tháng 7 này sẽ một tháng xuống giá rất mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số chứng khoán Dow Jones nhá. Còn đối với chỉ số Nasdaq, Nasdaq chỉ số công nghệ thì đang khá là ảo diệu. Một số công ty công nghệ liên tiếp lập đỉnh, đưa chỉ số Nasdaq cũng liên tiếp lập đỉnh. Nên chỉ số Nasdaq thì chúng ta chưa nhìn thấy cái dấu hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy là cái nến tăng trên độ thể tháng của chỉ số chứng khoán Nasdaq đang ngắn dần rồi. Từ cái nến tăng mạnh tháng 4 tháng 5, tháng 6 và đến tháng 7 này đang le lói thôi. Rất có thể nó sẽ là một nến đảo chiều. Vào tháng 7 và tháng 8 Nasdaq mới giảm mạnh. Tự chung lại, chứng khoán Mỹ, đặc biệt là chỉ số chứng khoán Dow Jones, sẽ rất khó khăn và nhiều khả năng sẽ giảm mạnh trong tháng 7. Đó, đối với chỉ số VN-Index của chúng ta, chúng ta đi phân tích luôn. Với chart ngày này chúng ta nhìn thấy đấy, chart ngày sau khi test thất bại ở MA200 rất nhiều khả năng là sẽ tiếp tục chen thôi không có gì bất ngờ cả với nến đồ thì tuần cũng vậy cũng test M200 đi xuống rồi không bất ngờ cặp nến đảo chiều là xuất hiện trên đồ thị tuần do vậy tôi không hy vọng quá nhiều vào việc tăng giá ở thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7 này Bây giờ chúng ta sẽ Xét về tin thì chúng ta biết rồi. Trong quý 2 có lẽ chỉ có một số công ty chứng khoán là điểm sáng thôi. Còn lại tất cả ngành nghề chúng ta do chúng ta chúng ta nhìn vào GDP e của chúng ta tăng trưởng 0,36% thì chúng ta biết là kết quả đa phần các doanh nghiệp trên sàn sẽ như này. Đương nhiên sẽ là tăng trưởng nó kém đi so với cùng kỳ năm ngoái hoặc là có những doanh nghiệp sẽ báo lỗ nhiều hơn. Đó, do vậy bức tranh chung để chờ đợi VN khi nền kinh tế thực đi xuống mà VN lập đỉnh thì e rằng không không khả quan. Do vậy tôi thiên về hướng là VN của chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh răng cưa trên con đường giảm giá nhé. Đối với các cổ phiếu chủ chốt, chúng ta sẽ xét nhóm ngành cổ phiếu chủ chốt. Chúng ta sẽ phân tích chỉ số vn 30 trước khi đi vào các cổ phiếu chủ chốt. Vn 30 tương tự vn index rồi, chúng ta nhìn không khác một cái gì luôn. Test MA200 thất bại và bây giờ giảm giá thôi. Chắc cũng không có gì bất ngờ nữa. Vn E30 xu hướng ưu tiên của chúng ta là canh bán xuống thôi nhé. Khi chỉ số thực có thể test trở lại 800, 810 thì chúng ta cũng canh chỉ số chứng khoán phái sinh tại vùng trên 800 để bán xuống. Chúng ta sẽ xét riêng các nhóm cổ phiếu cơ bản chi phối index. VIX thì sau khi đạt đỉnh ở 100 có lẽ đó là tất cả những cái gì VIX làm được. Đó. VIX bây giờ đang bò tùng xéo dần xuống rồi phá qua 88 thì fix sẽ rơi rất mạnh thôi VHM VHM thì một loạt thông tin tốt tuy nhiên cũng không đủ đưa VHM lên VHM đang nhăm nhe vượt cái đỉnh 79 lần trước nếu vượt lên test MA200 và 81 có lẽ sau đó sẽ quay đầu đi xuống thôi không có nhiều bất ngờ thời điểm hiện tại tôi không khuyến nghị mua cổ phiếu nào cả các bạn nhé Đấy, VRE lần trước cũng test MA 200 29 thất bại rồi hiện nay giá đang 265 nhiều khả năng VRE vẫn lên xuống theo thị trường nhưng xu hướng chung là giảm giá đối với Vinamilk đó vượt qua được M200 tuy nhiên uh, test chen giảm giá và cứ nhanh chóng quay đầu đi xuống có lẽ đó là tất cả những cái gì Vinamilk đã làm được khi test lên vùng 125 hiện nay đang 114 có lẽ Vinamilk sẽ đi quanh M200 một thời gian khá khá khá lâu trước khi quay đầu đi xuống đối với cổ phiếu SAB đang khá làm loạn thị trường tuần qua thị trường tăng mạnh là nhờ SAB tuy nhiên cổ phiếu SAB này cũng hiện nay thì khối lượng nó rất thấp do vậy nhà cái hoàn toàn có thể làm giá nên tôi sẽ không phân tích cổ phiếu này đối với nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng những khó khăn đã được các ngân hàng xác nhận, cổ phiếu ngân hàng có lẽ đã đạt đỉnh rồi, sẽ trong quá trình dích rắc đi xuống thôi. Vietcombank lên lại 90 là khá bất ngờ rồi. Khi Vietcombank từng giảm về 56 mà quay lại 90, tôi nghĩ có lẽ đây là quý tăng tốt nhất của Vietcombank. Và Vietcombank có lẽ quý 3 này sẽ là trên đường hành trình trở về 6x thôi. Hiện nay đang 83. CTG cũng vậy lên được đến 25 là kịch kim CTG hiện nay đang 22 có lẽ con đường trở về đầu 1 về CTG sẽ không còn xa BIDV cũng tương tự thôi cán được đến mốc 44 vượt cả kỳ vọng trước đó thì tôi chỉ kỳ vọng là lên 42 cho mọi người bán chốt lời cuối cùng lên tận 44 Tuy nhiên con đường trở về với 30 của BIDV chắc cũng sẽ sớm thôi Techcombank nhú lên đầu 2 chạm được lên 22 sau những công bố thông tin tốt về chính sách của tức và lợi nhuận thì hiện nay cũng đã xuống đầu 1 rồi có lẽ Techcombank sẽ ngày càng rời xa đầu 1 thôi MBB thì cũng chung bước tránh à, ảm đạm với các cổ phiếu ngân hàng khác sau khi tạo đỉnh ở 19 hiện nay đang xuống 16 8 MBB có lẽ lại trên con đường bò tùng xẻo về 14 15 đối với HDB. Tuy à, công bố chính sách chia cổ tức rất là lớn, tuy nhiên cũng không giúp cổ phiếu này tăng giá trở lại. Có lẽ cái đỉnh 285 là kịch kim của HDB. HDB sẽ trên đường dần trở về với vùng giá dưới 2x thôi. Với đồn đoán được uh, thâu tóm bởi một ông chủ uh, rất lớn trong ngành bất động sản. Tuy nhiên uh, cũng chỉ giúp STB đo lại cái đỉnh cú 12 năm. Có lẽ là tất cả những cái gì STB làm được. Việc STB trên đường tìm về mệnh giá thậm chí dưới mệnh giá sẽ đến sớm thôi. Chung với thị trường thôi. Không có gì bất ngờ cả. Đối với các cổ phiếu lớn khác, cổ phiếu GAT. GAT thì tạo đỉnh ở 80 xong rồi hiện nay đang 70 có lẽ gát lại trên đường trở về 6x thậm chí là 5x thôi Đấy. vì tất cả những cái gì tinh túy nhất của giá dầu cũng đã lên xong rồi đối với PLX có lẽ hy vọng sẽ rơi vào game thoái vốn thôi riêng cái game riêng thoái vốn thì không biết còn bản thân PLX thì có lẽ cái nhịp vừa rồi là nhịp tinh túy nhất rồi nếu PRX có lên được nữa thì nó cũng lên được đến 50 rồi vẫn quay đầu đi xuống thôi không có gì bất ngờ cả đối với Hòa Phát tất cả những cái thông tin lợi nhuận của Hòa Phát rất là mạnh nhưng không đủ để kéo Hòa Phát lên Đấy, trở lại 3x có lẽ là 285 là đỉnh của Hòa Phát rồi Hòa Phát sẽ lại sớm quay trở về vùng giá là 23 25 thậm chí sâu hơn Đấy, nếu không có gì thay đổi đối với cổ phiếu thế giới di động thế giới di động thì việc hồi trở lại 91 là kết thúc rồi Đấy, có lẽ thế giới di động sẽ sớm lại trở về 6x thôi khi kinh tế khó khăn như chủ tịch uh, tài đã nói thì quý 3 và quý 4 nó mới phản ánh rõ PNG cũng vậy thôi PNG có lẽ sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm giá xuống đầu năm Tiêu dung lại hầu hết các cổ phiếu đều trong xu thế giảm giá. Do vậy chúng ta rất khó để hình dung ra thị trường sẽ tăng giá bằng cái lý do gì. Đấy. Có thể đúng sáng sẽ đến từ một vài cổ phiếu chứng khoán khi công bố báo cáo quý 2. Đấy. Chúng ta nhìn tiêu chung lại thì các cổ phiếu chứng khoán lại đang là cổ phiếu tăng giá ít so với thị trường. Và quý 2 thì chúng ta biết là quý 2 dòng tiền bùng nổ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Do vậy các công ty chứng khoán được hưởng lợi chúng ta rất hy vọng các cổ phiếu chứng khoán sẽ là đầu kéo níu giữ hy vọng tăng giá của thị trường hiện nay SI đang đi tích lũy trong biên độ nó khá là chặt 143 đến 163 việc bứt phá một trong hai nền này nó sẽ quyết định xu hướng của SI chúng ta sẽ chưa biết là SI sẽ tăng hay giảm đâu vì nó đang đi ngang ở đây HCM cũng tương tự vậy việc cái nền 21 và cái vùng đáy ở phía dưới 18 sẽ quyết định xu hướng chúng ta chờ đợi trong một hai tuần tới xem xuống như này nói chung là điểm sáng có lẽ chỉ đến từ một vài cổ phiếu chứng khoán khi hy vọng quý 2 à, ờ, kết quả kinh doanh tốt hơn và quý 3 hy vọng tiếp tục bùng nổ à, thế thôi à, do game thoái vốn còn lại đa phần các cổ phiếu blue chip thì chúng ta nhìn thấy không khả quan nên bức tranh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam tôi tôi không khuyến nghị quý vị mua bán như thời điểm này Thời điểm này có lẽ là thời điểm chúng ta nên làm quan sát viên ngồi ngoài sẽ tốt hơn. Còn nếu quý vị tìm thấy một vài cổ phiếu riêng lẻ hoặc game riêng thì tôi không nói. Nhưng quan điểm của tôi thì đầu tư tôi rất ít khi vào lệnh. Một năm tôi chỉ đánh hai ba sóng thôi. Mỗi khi xuống lại tiền là phải xuống mạnh, xuống hết tiền. Còn khi đứng ra là đứng ra ngoài luôn, không có nấn na nấn nã làm gì cả. Đó là nhận định quan điểm cá nhân tôi. Đấy. Hy vọng nó sẽ cung cấp thêm góc nhìn cho quý vị có lựa chọn à, đầu tư tốt hơn. Chúc quý vị một tuần giao dịch thành công.